trên đời có hai thứ nhìn không thấu, đó là mặt trời và lòng người. Có thể bởi vì mặt trời trói mắt, còn lòng người thì khó lường. Muốn nhìn rõ nhân phẩm một người, ngoài thời gian, còn phải xem biểu hiện của họ lúc mất kiểm soát ra sao. Vui mừng có thể ngụy trang được, thiện lương cũng có thể ngụy trang được nhưng nổi giận lại có thể thiêu hủy hết thảy lớp vỏ ngụy trang. Khi nổi giận sẽ dễ phơi bày những gì họ muốn giấu sâu trong tâm. Xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện sâu sắc trong video ngày hôm nay. Tức giận tiết lộ mức độ giáo dưỡng của một người. Khi tức giận, con người thường mất đi lý trí cùng khả năng kiểm soát và che giấu bản thân. Cho nên lúc này chính là thời điểm tốt nhất để nhìn rõ nhân phẩm thực sự của một người. Những người không quan tâm tới cảm thụ của người khác mỗi khi tức giận thường là những người không đủ tu dưỡng và tư chất. Khi tức giận đều giống như cả thế giới đang mắc nợ mình. Hơn thế họ còn có thể chút giận lên những người không liên quan. Hành vi như vậy sẽ chỉ khiến người khác xa lánh. Vậy mới nói, muốn hiểu rõ một người, hãy nhìn vào dáng vẻ của anh ta mỗi khi tức giận. Khi này tất cả những tính khí, tính cách vốn được ngụy trang kỹ lưỡng sẽ được phơi bày toàn bộ ra bên ngoài. Với những người không có giáo dưỡng, mỗi khi tức giận thậm chí còn thường dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề, dùng nắm đấm để nói chuyện phải trái. Tâm trạng của người này khi tức giận không khác gì cái cây trước một trận báo lớn. Nó thật sự rất tồi tệ. Tức giận lập tức trở mặt cho thấy tâm địa hẹp hòi, Bạch Ẩn Huệ Hạc là một thiền sư nổi tiếng ở Nhật Bản. Một hôm có võ sĩ tên là Tín Trọng đến thỉnh giáo và nói Tôi đã đọc qua rất nhiều kinh điển, đều thấy nói rằng có tồn tại thiên đường và địa ngục. Vậy xin hỏi ngài, thiên đường và địa ngục rốt cuộc ở nơi đâu? Thiền sư Bạch Ẩn mắt vẫn nhắm khẽ, hỏi lại Xin hỏi cậu làm nghề gì? Tôi là một võ sĩ, vị thiền sư liền tỏ vẻ khinh thường. Ông nói, cậu là một võ sĩ ư. Thật không biết vị sư phụ nào không có não mà lại nhận một kẻ lôi thôi lếch thếch giống tên ăn mày như cậu làm đồ đệ được vậy. Đối với một võ sĩ mà nói, danh dự còn quan trọng hơn cả mạng sống. Huống hồ gì tín trọng cũng là một võ sĩ nổi tiếng. Anh ta làm sao có thể chịu được nỗi nhục này đây? Xoẹt một tiếng, anh ta rút kiếm dắt bên hông ra định chém vào cổ thiền sư Bạch ẩn thiền sư vẫn ngồi im trên bồ đoàn Ông điềm nhiên nói Cửa địa ngục đang mở ra rồi đấy Tín trọng nghe vậy thì giật mình toát mồ hôi lạnh Anh ta vội vàng vứt kiếm Quỳ sụp xuống đất Anh ta cúi đầu tạ tội với thiền sư Bạch ẩn thiền sư lại mỉm cười nói Cửa thiên đường cũng mở ra từ đây khi tức giận lại trở mặt thường là những người lòng giả dạ hẹp hòi. Một người tốt sẽ luôn biết đứng tại góc độ của người khác để suy nghĩ cho họ. Ngay cả khi họ bị xúc phạm cũng vẫn cảm thông cho hoàn cảnh của đối phương. Họ sẽ dùng phương thức thích hợp để giao tiếp. Tuy nhiên, những người có tố chất kém thì lại khác, họ sẽ nhất quyết không chịu thua thiệt. Họ quyết ăn miếng trả miếng, khiến mâu thuẫn ngày càng leo thang. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân chứ không nghĩ đến người khác. Những người như vậy có tâm hư vinh rất mạnh, lại có xu hướng bạo lực rõ ràng. Họ luôn đề cao sự tự tôn của bản thân thông qua việc chế ngự người khác. Giống như võ sĩ tín trọng, nếu không được bạch ẩn thiền sư điểm hóa, chắc chắn anh ta sẽ phải gặp nhiều thua thiệt bởi tính nóng này của mình. Người có giáo dưỡng khi tức giận vẫn sẽ kiềm chế bản thân. Nhân phẩm là thứ không thể nhìn thấy hoặc sờ được, nhưng bạn chắc chắn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc. Người có tu dưỡng khi tức giận cũng không có dáng vẻ gì khác nhiều so với lúc bình thường. Họ không khiến người khác có ấn tượng như trở thành một người khác. Bởi vì họ có thể giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh, họ sẽ không đánh mất đi đạo đức cơ bản cùng khí chất vốn có của mình. Thế nên họ cũng sẽ không vì tức giận mà mắng mỏ người khác một cách không lý trí. Ngay cả khi họ đang tức giận, họ cũng sẽ không ích kỷ mà chút hết cảm xúc của mình lên người khác. Tức giận là bản năng nhưng khắc chế được tức giận lại là bản lĩnh. Điều đó cũng là phong thái có được từ sự bao dung và rộng lượng. Nhân phẩm không phải là vật ngụy trang lúc sóng yên biển lặng. Nhân phẩm là phong thái trầm tĩnh, tự tại, vượt qua được thử thách của lửa giận dữ. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Làm sao kiểm soát cơn nóng giận để không làm tổn thương người khác? Tức giận làm bạn không kiểm soát được bản thân và nói ra những lời làm tổn thương người khác. Chính sự nóng giận đó sẽ khiến bạn gặp rất nhiều rắc rối trong các mối quan hệ Xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu những dấu hiệu và làm thế nào để khống chế cơn nóng giận. Cách nhận biết sự giận dữ Nhận biết thông qua dấu hiệu thể chất Khi bắt đầu cảm thấy tức giận thì cơ thể sẽ có những dấu hiệu thể chất. Việc quan sát những biến đổi của cơ thể sẽ giúp bạn nhận ra được nó. Một số dấu hiệu thể chất có thể bao gồm Cứng hàm và căng cơ đau đầu hoặc dạ dày, tim bắt đầu đập nhanh, da mồ hôi kể cả ở lòng bàn tay, mặt đỏ, cơ thể hoặc tay trở nên run rẩy, cảm thấy choáng váng, chóng mặt vân vân. Nhận biết thông qua dấu hiệu cảm xúc, cảm xúc của bạn đột nhiên trở nên bất thường, từ đó dần dần dẫn tới cảm giác tức giận. Một số dấu hiệu cảm xúc mà bạn có thể bắt gặp bao gồm khó chịu, buồn bã, chán nản, tội lỗi, oán hận, lo lắng, phòng thủ vân vân. Bạn từng có những cảm giác giống như vậy chưa? Nếu bạn để ý kỹ thì đó chính là thời điểm mà cơn nóng giận chuẩn bị bùng nổ. Khi đã nhận biết được nó rồi, thì việc tiếp theo bạn cần làm là phải tìm cách hạ nhiệt dần dần và tiến tới kiểm soát để cơn nóng giận không bộc phát ra ngoài cách kiểm soát cơn nóng giận để không làm tổn thương người khác. Hít thở sâu Cách này thường tỏ ra rất hiệu quả để hạ bớt cơn nóng giận. Nó vừa giúp bạn lấy lại nhịp thở bình thường, vừa cho bạn một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh trở lại. Bạn có thể thử cách hít thở như sau. Hít vào và đếm từ 1 đến 4, giữ 4 nhịp và thở ra cũng trong 4 nhịp. Bạn cứ lặp lại như thế cho đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn. Đếm đến 10 Nếu cách trên không hiệu quả thì bạn cũng có thể thử đếm từ 1 đến 10. Đếm càng chậm rãi càng tốt. Chủ yếu là việc này sẽ cho bạn thời gian để có thể suy nghĩ kỹ hơn về tình huống đang xảy ra. Cứ mỗi vòng lặp lại thì tin rằng hỏa khí trong người bạn lại nguội đi đôi chút. Thay đổi hoàn cảnh nếu bạn cảm thấy không thể nào đối diện với người hay sự việc trước mặt, vậy thì tốt nhất là hãy bỏ đi chỗ khác. Khi không còn hình ảnh kích thích tức giận trước mặt thì bạn tự nhiên cũng có thể trở nên bình tĩnh hơn. Ngoài ra, việc đi bộ cũng có thể giúp tinh thần đỡ căng thẳng và giải phóng bớt năng lượng. Tuy vậy, ba cách trên chỉ là giải quyết tình huống cấp bách, giúp bạn không nói hay làm những việc thất thố khiến người khác tổn thương. Nếu muốn chuyện này không lặp lại quá thường xuyên thì bạn nên tìm cách để hiểu sâu hơn về cơn nóng giận của mình. Phân tích sâu hơn về sự nóng giận Khi bạn đã thực sự bình tĩnh trở lại và có một không gian cho riêng mình, vậy thì hãy thử tìm hiểu xem vì đâu mà bạn lại tức giận. Bạn có thể tự đặt ra các câu hỏi và đối diện chân thành với chính mình phải chăng bạn muốn kiểm soát hành động của người khác mà không được? người khác không làm được như bạn kỳ vọng. Ai đó đang muốn điều khiển bạn. Người khác hiểu lầm bạn. Tức giận với chính mình vì một sai lầm nào đó. Phải chăng bạn tức giận là để chạy trốn sự đau đớn và cổ vũ tạm thời cho lòng tự tôn? Khi đã tìm ra nguyên nhân của sự tức giận rồi, bạn có thể từ từ đối diện với nó một cách lý trí, làm tiêu hao bớt năng lượng của nó mãi cho đến khi bạn có thể hoàn toàn vượt qua được nó. Chỉ có như vậy thì sau này gặp lại sự việc tương tự bạn mới không nóng giận. Chấp nhận sự khác biệt để nâng cao khả năng nhẫn nại. Như bạn có thể thấy, sự tức giận đa phần đều đến từ sự không hài lòng của bạn, có thể là không hài lòng về người khác, về hoàn cảnh, về chính bạn. Nếu bạn có thể chấp nhận càng nhiều sự khác biệt thì có lẽ sẽ càng ít người hay việc có thể làm cho bạn tức giận đôi khi đúng sai không hoàn toàn là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chính dung lượng tâm của bạn. Nếu tâm bạn rộng lớn thì việc to cũng hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hư không. Nếu tâm bạn hẹp hòi thì đụng việc gì cũng có thể từ bé sẽ ra to. Hơn nữa nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Bạn tức giận là do ngoại cảnh, nhưng cây gốc lại đến từ bên trong bạn. Kiểm soát ngoại cảnh là bước ban đầu,